Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái kênh bình luận viên hút lúa của mình Thì sau một giải thời gian mình gián đoạn không có nhận định cho tất cả anh em Thì hôm nay mình đã làm xong công việc mình lên mình nhận định cho tất cả anh em Thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cho anh em cái trận giải Serie A Giữa Cremonese và Roma Thì diễn ra vào lúc 0 giờ 30 Ngày 1 tháng 3 nha anh em thì hiện tại trên bảng xếp hạng của Serie A thì hiện tại AS Roma đang đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và có 44 điểm sau 23 vòng đấu. Trong khi đó, Semonice đang đứng ở vị trí cuối bảng và đang có 9 điểm sau 23 vòng đấu. Kỹ trận này, AS Roma được đánh giá cao hơn ờ, so với Semonice rất nhiều. Thì hiện tại AS Roma đang đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng thì trận này nếu mà AS Roma thắng thì AS Roma sẽ đi vươn lên vị trí thứ ba nha anh em. Vươn lên vị trí thứ ba trong khi đó AS Roma đang ít hơn hàng AC Milan với một trận đấu nha anh em thì trận này nếu mà AS Roma thắng có 3 điểm sẽ vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Còn trong những lịch sử phong độ của hai đội gần nhất thì anh em cũng thấy cái phong độ của Cremonese đang có cái phong độ rất không tốt nha anh em. Trong 10 trận gần nhất thì ờ, Cremonese chỉ thắng được hai trận và để hòa hai trận, thua tới 6 trận. Còn trong khi đó AS Roma thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì AS Roma đã thắng tới 5 trận và để thua 3 trận và hòa 1 trận. Thì cái thành tích chơi trên sân nhà của Semonese thì anh em thấy 4 trận gần nhất Semonese chơi trên sân nhà là 4 trận toàn thua nha anh em. Còn trong khi đó chơi trên sân khách của AS Roma thì AS Roma chỉ thắng được một trận trước Shibia nha anh em. Còn trong những thành tích đá trên giải đấu trường Serie A thì AS Roma vừa rồi có trận thắng trước Verona với tỷ số 1-0. Còn trong cái lịch sử đối đầu giữa AS Roma và Simonice thì cái này là cái gần đối đầu gần nhất là cúp Copa Italia nha anh em. Thì à, cúp liên đoàn của Ý thì à, ờ, Simonice đã thắng Roma với tỷ số là 2-1 còn trước đó đá giải à, Serie A thì Roma đã thắng cách biệt với tỷ số 1-0 trước Cremonese. Còn đây là cái đội hình dự kiến của hai đội thì Cremon NEC đá với sơ đồ 352, còn trong khi đó AS Roma đang đá với sơ đồ 3421. Còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này. Còn đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì trận này AS Roma chấp với 0,75 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này mình phiên tất cả anh em nên nằm cái mã kèo AS Roma chấp 0,75. Tài xỉu thì mình không phiên anh em nên nằm mã kèo tài xỉu thì tại sao mình khuyên tất cả anh em nằm ở kèo AS Roma chấp 0,275 thì anh em thấy những trận gần đây nhất của AS Roma là đấu đây anh em thấy trận gần nhất AS Roma chỉ ăn cái với cái tỷ số là 2-0 và trước đó chỉ ăn với tỷ số 1-0 thì AS Roma hầu như đã trận nào cũng, ăn nhưng mà ăn với tỷ số cách biệt từ một bàn đến hai bàn không có thể có ba bàn nha anh em bởi vậy trận này mình khuyên tất cả anh em nên nằm cửa trên không cần nằm tài xỉu còn những cái kèo gốc trong những trận gần nhất thì trận này cúp Cuba mình không coi cho anh em còn mình coi trận gặp nhau gần nhất của AS Roma và Cremon Lece thì có bao nhiêu quả gốc nha anh em thì trận này AS Roma ăn với cái tỷ số là 1-0 còn gốc gốc thì 11 quả nha anh em thì anh em có thể vào cái mã kèo tài gốc được tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có các bạn cái mã kèo gốc cho tất cả anh em thì anh em có thể vào cái mã kèo tài gốc được nha còn đây là cái bản tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra nha anh em thì anh em có thể nằm cái mã kèo AS Roma đằng chấp phía phòng 775 nè hiệp 1 thì anh em có thể vào cái mã kèo là AS Roma chấp 0,25 ăn 94 nha còn tài xỉu thì mình không viên anh em nên vào cái mã kèo tài hay xỉu tại vì cái trận này mình sợ AS Roma chỉ ăn với cái tỷ số 1-0 nếu mà anh em còn muốn đánh cái mã tỷ số thì anh em có thể lót cái mã tỷ số là 1-0 dành cho AS Roma nha hoặc là anh em nằm kèo trên mà anh em có thể dần lại cái mã tỷ số là một điều dành cho là Monlece và AS Roma nha thì hiệp 1 anh em cũng có thể vào cái mã kèo tỷ số là 1-0 tại vì cái trận này mình không khuyên anh em nên đánh tài hay đánh xỉu tại vì AS Roma đang chơi trên sân khách thì AS Roma đang chấp với cái mã kèo là 0.75 thì anh em nằm cái mã kèo trên thì tỷ lệ anh em ăn sẽ cao hơn với anh em nằm những cái mã kèo ờ, tài xỉu nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận AS Roma và Comonelche thì anh em nào mà đang thì anh em nào mà xem thấy hay thì anh em có thể để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh nha thì còn anh em nào mà muốn vào nhóm của mình chơi hoặc là mắc liên lạc với mình hổng rày thì anh em có thể liên hệ trực tiếp lại Zalo của mình là 0937072613 nha anh em hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm và đăng ký lại cái trang để chơi nha. Thì hiện tại bữa giờ mình cũng nghỉ tầm 2 tháng rồi anh em, bây giờ mình mới quay lại. Thì những anh em nào mà đã xem và đang chơi trong nhóm của mình từ đó giờ mà bị mất liên lạc thì anh em có thể liên lạc trực tiếp ờ, Zalo uh, cho mình nha. Mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm lại để chơi nha. Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận AS Roma Thì anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình một lượt bình luận và một lượt đăng ký kênh Thì hẹn gặp lại anh em ở những video nhận định sau